Xin chào quý vị và các bạn. À, việc thị trường điều chỉnh trong đoạn này là cho chúng ta một cái xu hướng đi lên hoặc là hồi phục bền vững. Vậy với những việc mà chúng ta thấy trong thời gian vừa qua đó là những cái đợt kéo lên giảm xuống kéo lên lại giảm như vậy thì phần lớn nếu chúng ta đang đầu tư chúng ta gọi là những người mà gần như là bị cứ xẻo thịt hàng ngày bởi vì rõ ràng là việc mà chúng ta nắm giữ cổ phiếu cổ phiếu tiếp tục giảm và chúng ta không nhận diện ra cái nhóm cổ phiếu nào tốt hơn Tôi biết rằng là rất nhiều các bạn đang mong rằng là giai đoạn này là cơ hội để chúng ta đầu tư à, tuy nhiên thì việc mà thị trường lên được hay không thì cần những cái cú đạp mạnh để trước khi bước vào một chu kỳ mới Dũng biết rằng là nhiều các bạn đang mong chờ rằng đây là cơ hội để chúng ta mua vào nhưng có một điều là trong thị trường đầu tư chứng khoán những nếu suy nghĩ của số đông thường nó không đúng ạ số đông nhà đầu tư nếu chúng ta đang đầu tư nó đều không đúng và đó là những lý do chúng ta gì ạ cần phải biết chúng ta né tránh trong những đợt điều chỉnh như này à, Dũng có chia sẻ các bạn đó là gì trong giai đoạn này có hai cái chiến lược rất quan trọng đó là gì ạ chiến lược đầu tiên là gì ạ nếu các bạn thiếu kiến thức hoặc là thiếu trải nghiệm kinh nghiệm thì việc đầu tiên là chúng ta cần phải đứng ngoài dù là Dũng có chia sẻ cho các bạn cổ phiếu thì các bạn cũng không thể nào mua được những cổ phiếu như vậy bởi vì việc chúng ta thiếu kiến thức thiếu trải nghiệm cũng như là việc để đưa ra những quyết định mua bán cổ phiếu trong đoạn này là thực sự khó khăn với số đông chúng ta và thứ hai là gì ạ chúng ta cũng không thể nào một cái cổ phiếu nó không thể dành cho số đông chúng ta được nên ở giai đoạn này rõ ràng là một trong những cái yếu tố quan trọng để khiến nhiều nhà đầu tư có thể thấy rằng là lựa chọn cổ phiếu trong lúc này nó không phải dễ với số đông chúng ta hôm nay thì Dũng sẽ không phân tích nhiều những cổ phiếu đặc biệt là những cổ phiếu Dũng nói rồi bởi vì nó không tạo ra một cái tâm lý chúng ta gọi là hưng phấn đấy quá tại vì một vài hôm trước Dũng có chia sẻ các bạn đó là gì ạ nếu thị trường giảm mà cổ phiếu tăng thì các bạn làm gì ạ đơn giản thế thôi ạ thì có hai kịch bản đó gì ạ các bạn sẽ xem quan sát xem là cái cổ phiếu nào mạnh hơn thị trường để chúng ta biết rằng là cái nhóm cổ phiếu đó chúng ta có thể đầu tư hoặc là chúng ta tham gia như thế nào cho hợp lý cái dạng thứ hai là cổ phiếu yếu hơn thị trường vậy cổ phiếu yếu hơn thị trường thì lúc đấy chúng ta cần phải thoát ra nhanh để tránh tình trạng là chúng ta mua cổ phiếu mà không may cổ phiếu đó giảm không bao giờ quay trở lại nữa nhưng có một nghịch lý mà hôm nay Dũng muốn chia sẻ các bạn đó là một cái tư duy rất là nguy hiểm câu hỏi với các bạn là theo các bạn nhé giá vàng lên thì cổ phiếu nào hưởng lợi và nếu chúng ta thấy giá vàng lên thì chúng ta có mua cổ phiếu đó hay không đấy chúng ta đang tư duy giống như chúng ta thấy là nếu việc mà đầu tư công mà chúng ta thấy là cổ phiếu tăng nhưng không phải là cổ phiếu nào cũng tăng số đông là cổ phiếu đó là không tăng chỉ có một số ít cổ phiếu tăng mà thôi ạ à, xin chào Nguyễn Tâm xin chào Nguyễn Cường à, xin chào Tiến Ly Khánh An Trần Tài Hà Kim Dung ạ à. xin chào Trần Dũng À, xin chào tất cả anh chị em và các bạn trong cái chương trình của ngày hôm nay. À, các bạn biết rằng là khi mà Dũng chia sẻ ở đây nó có hai chiều mà các bạn lưu ý tại vì à, hôm trước Dũng có nói rồi ạ. Dù là Dũng có chia sẻ cổ phiếu thì các bạn chưa chắc đã mua được. bạn có đồng ý không ạ? Nếu bạn nào đồng ý comment số 1 ạ. Tức là nếu anh chị em đồng ý là cái việc mà chúng ta thiếu trải nghiệm á thì lúc này <clears throat> đưa ra quyết định khi mà thị trường giảm mạnh hoặc là thị trường nghi ngờ rất khó tôi không biết là cổ phiếu mà các bạn đang quan tâm đang mua nó có tốt hay không nhưng với một chiến lược mà chúng ta thấy là mua cổ phiếu mạnh hơn thị trường nó là chiến lược và Dũng áp dụng và để làm sao để một năm có lợi nhuận 50 đến 100 phần trăm lợi nhuận một năm với năm 2023 này thì việc để có lợi nhuận 100 phần trăm một một năm là không khó nhưng nếu năm 2022 thì có một khoảng lợi nhuận khoảng 30 đến 50 phần trăm là một cái là thử thách với rất nhiều người à, tuy nhiên thì gì ạ lúc này là lúc mà gì ạ chỉ có số ít các nhà đầu tư hiểu rõ được cái cuộc chơi và cuộc chơi này nó không dành cho tất cả còn khi mà thị trường bước vào một trend tăng xuống tăng rồi thì ai cũng thành công ai cũng là đúng ai cũng là thiên tài chứng khoán Dũng muốn nói các bạn đó là những giai đoạn này trước khi ở ờ, hôm nay Dũng chỉ mong muốn rằng gì ạ phân tích một số các yếu tố sai lầm khi các bạn nhìn nhận những cái cổ phiếu mà các bạn nghe thông tin đầu tiên các bạn nhìn thấy ạ đúng không đầu tiên các bạn nhìn thấy cái điều quan trọng này chúng ta sẽ phân tích một cái góc nhìn trước ạ nếu các bạn nhìn thấy là giá vàng lên thì PNG là cổ phiếu tăng bao nhiêu bạn nghĩ là như vậy comment số 2 à, các bạn có thể comment cho Dũng tại vì ở đây là cái mà chúng ta cùng giao lưu thôi nha à, các bạn có thể à, xem là cái cái mà các bạn nghĩ như nào à, nếu các bạn thấy rằng là nếu mà bình thường nhá. còn nếu anh chị em mà thấy rằng nó không phải thì comment số không ạ à. số không ạ Thế thì câu chuyện là gì ạ? Số 0 và số 2. Thế thì để cho chúng ta hiểu đơn giản này gì ạ? Tại vì ngoài kia Dũng thấy là có rất nhiều các chuyên gia nói rằng là à, bây giờ giá vàng tăng lên nên đổ xô vào đầu tư cổ phiếu PNG thì cái điều này là điều rất là nguy hiểm nếu chúng ta không hiểu rõ về dòng tiền. À, chúng ta quay trở lại đây là cổ phiếu PNG. À, các bạn có thể quan sát một cổ phiếu PNG. Đây ạ. đây là cổ phiếu PNG. Nếu ai đó mà nói với chúng ta là cổ phiếu này là khỏe thì đó gì ạ? À, là chỉ ăn may ạ tại vì có quá trình hồi phục cổ phiếu này nó là cổ phiếu bo cung kéo lên không có dòng tiền nha không có dòng tiền nhưng cái quá trình hồi phục này là lúc này là ăn may nha tại vì lúc này nếu các bạn nào hiểu rõ về bo cung thì các bạn đã thấy ở đây rồi ạ Dũng sẽ nói một cho bạn một cái kịch bản như này không biết là các bạn nghĩ thế nào nhưng đây là cái kịch bản đầu tiên là gì cổ phiếu PNG bao nhiêu bạn thấy là cổ phiếu này nếu giả sử trong cái thời điểm này nha bây giờ chúng ta sẽ phân tích một vài cái góc nhìn để chúng ta thấy xem là nó như thế nào chẳng hạn như cổ phiếu PNG này ai đó nói là cổ phiếu này bây giờ ở Việt Nam chúng ta là cái nước mà chúng ta gọi là phát triển nhu cầu về vàng bạc nhu cầu về trang sức nhu cầu về mọi thứ đang rất là tốt nên cổ phiếu PNG kiểu gì cũng tăng nếu là xử với logic thì các bạn thấy cái điều này thì các bạn có thể comment số 3 đây là logic nhá, logic tức là Việt Nam chúng ta đang bước vào một chu kỳ kinh tế tốt à, số người giàu Việt Nam rất là nhiều à, đây đấy là những cái mà chúng ta nghe rất là logic ạ nên cái việc mà gì ạ các cửa hàng PNG nó sẽ mở rộng nở rộ trong thời gian tới nên giá của PNG là kiểu gì cũng tăng cái thứ hai là nếu đầu tư PNG trong thời điểm này thì chúng ta nên đầu tư vào gì ạ về trung hạn khoảng 2 3 năm nữa à, 2025 chẳng hạn thế thì tất cả cái điều này chúng ta cần phải xem xét phân tích ngược lại xem là thực tế nó như vậy không bởi vì nghe như vậy nếu chúng ta phân tích theo kiểu uh, đưa ra những cái thông tin uh, về tương lai mang tính chất là thiểm cận như vậy thì rõ ràng chúng ta sẽ gặp rất nhiều rủi ro trong quá trình đầu tư cái điều đầu tiên các bạn nhìn thấy này một cổ phiếu sau khi mà nó giả sử đây chúng ta gọi tạo đỉnh nó đang có những biến động rất lớn ở đây đây chúng ta biến động lớn Tức là một cổ phiếu đã có một dòng tiền rút ra rất lớn ở đây không biết lý do gì đây là dòng tiền rút ra chúng ta nhìn này cái thứ hai là cái quá trình hồi phục này là những quá trình hồi phục rất là yếu đây là quá trình hồi nếu các bạn nào học về bo cung thì chúng ta thấy là đây quá trình là chỉ kéo lên để bán thôi ạ <coughs> mục đích kéo lên để bán đây chúng ta nhìn thấy những cái đợt bán tháo rất mạnh đây kéo lên bán cái thứ hai là chúng ta nhìn thấy là quá trình giảm nếu các bạn nhìn thấy một cổ phiếu mà đã bị giảm gãy tất cả các đường MA50 MA120 MA20 và MA gì ạ à, 200 ở phía dưới trong một xu hướng này thì rõ ràng đây không thể nào gọi là cổ phiếu tốt được dù là chúng ta cứ giải thích cho là cổ phiếu tốt vì giá vàng tăng giá vàng tăng nhưng rõ ràng lợi nhuận doanh thu tất cả những điều nó đang phản ánh là không tốt vậy nó không tốt tại sao chúng ta lại mua không tốt tại sao chúng ta lại đi nghe những cái gì ạ ở cái trên trời định giá theo một cách gì ạ nó nó gần như là nếu mà các bạn góc độ nào đó chúng ta thấy là rất là là logic nhưng rõ ràng là dòng tiền đang rút ra nên khi mà đầu tư cái điều đầu tiên là gì ạ nếu cổ phiếu nghe tương lai tốt mọi thứ tốt mà nó không có dòng tiền thì những cổ phiếu đó là tất cả kết quả kinh doanh lợi nhuận nó đang gặp vấn đề khi nó gặp ra vấn đề thì rõ ràng chúng ta cứ mua vào là chúng ta sẽ gì ạ cháy tài khoản bởi vì với những cổ phiếu như này hiện tại thì không thể khẳng định mang tính chất là gì ạ nó mang tính chất là nó chủ quan nhưng rõ ràng là với cái biến động như này nha với cái việc mà kéo lên kiểu dạng cổ phiếu như này thì thực sự là cổ phiếu này trong thời gian ngắn nó không tốt nha trong thời gian ngắn nó không tốt và chúng ta biết rằng là nếu cổ phiếu này và nếu cái quá trình nó kéo dài thì thậm chí nó lại giống một cái kịch bản các bạn nghe nó rất ngờ đấy. kịch bản á nếu cái quá trình này nó không có dòng tiền thì không biết cổ phiếu này như nào nhưng các bạn nhớ một câu chuyện đó là kịch bản nó lại giống một cái tình trạng đây các bạn hiểu rõ không ạ nếu các bạn nào có hiểu đây là nha đây dùng đây là các bạn hiểu rõ cái này, này tức là nếu dòng tiền không tham gia vào thời gian tới và nếu tiếp tục tích lũy đi ngang và việc tạo ra những cái khối lượng mang tính chất là phân phối như vậy thì kịch bản nó sẽ như này và rất nhiều bà con lại dính đòn bởi vì nghe rằng là gì ạ à? cổ phiếu này đang được hưởng lợi từ giá vàng tăng rõ ràng là nhu cầu vàng bạc của chúng ta đang rất tốt tất cả mọi thứ đang rất tốt nhưng về cơ bản hiện tại chúng ta thấy không thấy dòng tiền mà không có dòng tiền mà cứ đi mua vào thì đấy là cái mà chúng ta rất rủi ro và cái việc mà gì ạ Dũng đang phân tích là nếu dòng tiền tiếp tục thoát ra cổ phiếu này hiện tại chúng ta thấy rằng là đã có dòng tiền thoát ra làm thế nào để biết có dòng tiền thoát ra thì chúng ta phân tích đơn giản như ạ đây ạ các bạn có thể nhìn thấy dòng tiền thoát ra ở trong cái cổ phiếu này đây tại vì Dũng thấy rằng ai đó đang khuyến nghị chúng ta mua cổ phiếu này rất nhiều người thì rõ ràng dòng tiền đang thoát ra như này mà khuyến nghị mua này gãy trên cái kênh này thì theo các bạn nào có nên nắm giữ ạ? các bạn nào có nghĩ rằng nên nắm giữ không ạ nếu các bạn nào học về vô địch cái khóa vô địch của DVD thì các bạn có thấy rằng là có nắm giữ cổ phiếu này không hoặc là các bạn nào đã từng đọc sách của Mark Mini của William O'Neill thì các bạn có đọc đầu tư cổ phiếu nào cái xác suất thành công cổ phiếu này rất là thấp cực kỳ là thấp luôn ạ nên ở đây chúng ta thấy là dù là cổ phiếu cho các bạn định giá cho các bạn nhìn nhiều thứ tương lai tốt đẹp nhưng rõ ràng là hiện tại nó không tốt và không tốt thì chúng ta cần phải thoát ra đơn giản thế rồi và hiện tại nếu mà đầu tư cổ tức giá cổ phiếu này đang là cứ cho là 80 đi ạ nó giảm cho khoảng 5 điểm thì rõ ràng là gì ạ cổ tức bao nhiêu ạ hay là tức cổ thì đấy là cái mà câu chuyện tại sao hôm nay Dũng lại lôi câu chuyện này ra bởi vì ờ, đã thấy rằng là rất nhiều các chuyên gia bảo là mua cổ phiếu này để nắm giữ dài hạn thì các bạn nghe nó rất là ờ, là là vừa tai bởi vì <laughs> rõ ràng là mua xong thì Ờ, có rất nhiều các lý giải như là giá vàng có thể lên đến 3.000 chẳng thế bây giờ bản chúng ta hiểu đơn giản là cái bản vị vàng á, bây giờ trên thế giới người ta không dùng bản vị vàng nữa nên giá vàng để lên quá cao bằng tính đầu cơ quá cao thì chúng ta cũng phải xem lại còn vấn đề là lên nữa hay không thì Dũng không dám chắc nhưng chúng ta cần phải theo dõi dòng tiền theo dõi phân tích cơ bản kỹ thuật xem là nó sẽ như nào thì Dũng sẽ phân tích sau nhưng về cơ bản thì hiện tại cái cổ phiếu này nó không tốt tóm lại như thế đâu nên nếu là sử nó tăng tăng giá mà chúng ta thấy là không có dòng tiền thì đừng có tham gia ok ạ hay được chúng ta gọi là cổ phiếu giai đoạn này giai đoạn ba nếu cổ phiếu gặp giai đoạn ba thì tốt nhất đừng giao dịch đấy thế thì các bạn tại vì hôm nay nói nhiều cổ phiếu này bởi vì nó có cái để nói thì hôm hôm trước các bạn thấy rằng ngày xưa Dũng cứ nhai đi nhai lại rất nhiều cổ phiếu DG bởi vì nó có câu chuyện để nói nên khi nó giảm sâu rồi giảm sâu rồi thì muốn cho các bạn nói bài học thôi chứ không có ý nghĩa gì cả thì cổ phiếu này hôm nay cũng đưa ra để làm bài học cho các bạn hello những anh chị em ờ, thấy rằng là cái điều này thật thú vị thì comment cho giúp số 1 phải không ạ tức là những cái cổ phiếu mà chúng ta đang được khuyến nghị đang được rất nhiều người đưa vào nhưng thực tế là Dũng nó đang đưa ra một cái nó trái ngược hoàn toàn với số đông ạ hôm trước thì Dũng đưa ra một cái cổ phiếu gì ạ là nó tốt đúng không nó cũng trái ngược với hoàn toàn số đông Dũng bảo là nó thị trường nó điều chỉnh đúng không thị trường điều chỉnh nhưng tại sao Dũng bảo là nó lại phải mua vào và nếu thị trường nó tăng mua vào đấy các bạn thấy không ạ rõ ràng là những cái gì đưa ra thì nó gần như là trái ngược với tất cả số đông người kia vậy cái gì nó trái ngược thì chúng ta cũng phải xem là nó logic hay không nếu không logic thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta cũng không nên tin còn nếu trong trường hợp chúng ta logic thì trước hết chúng ta sẽ gì ạ à? theo dõi một chút đã nếu mà đầu tiên chúng ta có thể mua ít cổ phiếu sau đó mua nhiều nhưng về cơ bản thì mọi thứ nó đều phải đó nắm được cái quy luật nguyên lý của nó ok thế bây giờ chúng ta quay trở lại một chút về cái thị trường chung à đây thị trường chung đấy ạ tại vì hôm nay dũng không có nhiều thời gian dũng nói phải nhanh ạ thế thì câu chuyện đây này các bạn nhớ này này ở ờ, cái việc mà thị trường chung đang đi lên đây đang đi ngang đây nếu trong trường hợp mà gì ạ để đi lên được một là phải quá trình này là quá trình tích lũy quá trình này, này tích lũy nhưng với việc mà chúng ta quan sát ở đây này thì đây không phải là dạng tích lũy các bạn nhá đây là rất nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ đang bán ra và số lượng bán ra nên để cái quá trình này mà nó tạo ra một xu hướng tăng an toàn thì để để cho an toàn thì cái giúp chúng nó gọi pin rũ bỏ trước khi tăng chúng ta còn rũ bỏ trước khi tăng còn quá trình hồi phục thị trường tăng thật đấy hồi phục mà không có dòng tiền không có khối lượng thì quá trình hồi phục này là quá trình hồi phục rủi ro chúng ta phân tích cho số đông của cổ phiếu mang đến rủi ro nên nếu bạn rủi ro ở đây mà bạn mua cổ phiếu này thì rõ ràng nó không mang lại lợi nhuận cho chúng ta nếu số đông cổ phiếu đang gặp một cái gì ạ à? gặp cái vùng chúng ta gọi là hỗ trợ rất yếu ở đây chúng ta quay trở lại một vài cổ phiếu như là Techcombank nếu quá trình giảm về vùng hỗ trợ lần một này lần hai khối lượng lớn hơn lần ba đây ạ à, cũng khối lượng càng nhỏ nhưng tuy nhiên chúng ta thấy là quá trình này nó trên một cái nền đây là cái xu hướng hồi yếu lên xu hướng ngồi yếu để bứt phá vượt qua những cái cản lớn như này thì về cơ bản đang bị đeo bám tức là những người bị thua lỗ ở đây đeo bám rất là lớn để đảm bảo cho những ai đó thua lỗ ở đây bán ra thì cái việc chiến lược nó bị rũ bỏ Dũng đã đưa ra kịch bản rũ bỏ một vài lần rồi ạ thì rũ bỏ để gì ạ rũ bỏ toàn bộ nhà tư yếu yếu ở đây nếu quá trình rũ bỏ mà gì ạ hồi phục ngay thì đây là cơ hội tuyệt vời cho chúng ta các bạn nhé rũ bỏ nhưng phải hồi phục ngay đó giống như quả bóng tennis đó, nó rơi xuống đất thì nó phải nảy lên ngay còn rũ bỏ mà nó rơi thẳng xuống cái vùng hỗ trợ này thì lúc này chúng ta sẽ phải rất nhiều thời gian để biết được nên ở đây chiến lược ở đây là gì ạ rũ bỏ hồi phục cái bài tập ở đây đó thì ạ chúng ta quan sát xem nhóm cổ phiếu nào trong ngân hàng tới đây rũ bỏ hồi phục đầu tiên ở trong ngân hàng thì chúng ta sẽ nhìn ra ba dạng cổ phiếu ba dạng dạng thứ nhất là chúng ta thấy là cổ phiếu mạnh hơn thị trường nhưng hiện tại thì nó cũng gì ạ chưa phải là gì ạ mạnh lắm như là Pvbank đúng không đây cổ phiếu mạnh hơn thị trường nó cổ phiếu mạnh hơn thị trường rõ ràng thị trường đang giảm đênh ngang hôm trước thì Dũng thấy nó đang yếu hơn nhưng rõ ràng sau khi có dòng tiền lớn thì nó mạnh hơn thị trường nên việc mà chúng ta phân tích thì rõ ràng là chúng ta cũng phải hiểu đơn giản là cổ phiếu đã hồi phục khối lượng lớn tuy nhiên ở vùng này chúng ta sẽ đặt ra câu hỏi là trong trường hợp thị trường giảm nó đã sẽ tích lũy ở đây thì cơ hội chúng ta rất là tuyệt vời à, thị trường giảm nó tích lũy trên đỉnh vì trên đỉnh đây là một cái đỉnh mà chúng ta thấy là nó cũng gần những cái đỉnh trước đó ở trên một xu hướng chúng ta một hồi phục thôi ạ cổ phiếu thứ hai là, là liên về tốt banh cái cổ phiếu này thì dù là nó đang khỏe hơn thị trường đấy, chúng ta nhìn khỏe hơn thị trường nhưng cái vấn đề ở đây là chúng ta cũng thấy là đã có một lượng tiền đang nhà đầu tư đang đeo bám rất lớn ở đây nên chưa lên ngày được và chúng ta cũng thấy là đây là cổ phiếu mạnh hơn thị trường nhưng rõ ràng nó cũng chưa lên ngày ngay đấy là những cái cổ phiếu mạnh hơn thị trường chưa lên ngay nên cái việc rũ bỏ để vượt thoát ra đỉnh này là một cái bài toán mà chúng ta cần quan tâm dạng thứ hai là cổ phiếu gì ạ à? cũng mạnh hơn thị trường nhưng hiện tại vừa rồi đang bị điều chỉnh chẳng hạn nếu các bạn nhìn thấy là một cổ phiếu mà giảm gãy cái SMA 50 là thường tất cả nhà đầu tư bán tháo đấy cái cổ phiếu nó như tựa và thường cổ phiếu này nó đang có quá trình rũ bỏ lần thứ nhất lần thứ hai chúng ta sẽ không mua ở đây ạ tuyệt đối không mua ở đây Dũng sẽ chia sẻ bạn cái chiến lược mua cổ phiếu này khi mà cổ phiếu này hồi phục như nào. Và thứ ba là những cái cổ phiếu mà đi theo thị trường chung, ngang cái tầm thị trường chung như là Techcombank, như là là gì ạ? VPBank. Thì những cái cổ phiếu này chúng ta cũng thấy rằng là rõ ràng nó đang gì ạ? ngang với thị trường chung thì việc mà giúp bỏ là việc cần thiết để nhóm cổ phiếu này tăng. Vậy đầu tiên là chúng ta sẽ thấy ở giai đoạn này thì chúng ta nên mua cổ phiếu nào? Đấy. Thế thì các bạn lưu ý này này, ở giai đoạn này giai đoạn này nha chúng ta lưu ý nhá cái này là cái quan trọng quan trọng cực kỳ quan trọng trong ba nhóm cổ phiếu thì các bạn nhìn thấy là những cái việc của Vietcombank này là nó đang kênh trên thị trường thứ hai là cổ phiếu như là VVBank hoặc Liên Việt Quốc Banh là nó cũng đang kênh trên thị trường à, hay là chúng ta thấy là CTG à, nó cũng đang ở kênh trên và chúng ta có thể thấy thêm một vài cổ phiếu khác nữa như là cổ phiếu ACB cũng ở kênh trên tức là thị trường nó đang ở phía dưới này thì nó ở kênh trên vậy ở trong giai đoạn này lưu ý những cái cổ phiếu mà bị rũ bỏ như là Techcombank thì nó sẽ có xu hướng hồi phục nhanh hơn những cổ phiếu kia đấy khi nó gãy thì nó có xu hướng hồi phục nhanh hơn cổ phiếu kia nhóm cổ phiếu mà chúng ta gọi là cổ phiếu mạnh thị trường mạnh ở đấy là nó sẽ củng cố và nó sẽ đi tăng nhanh hơn và tạo ra một cái bền vững hơn nhưng trong giai đoạn này nếu nó giảm nó điều chỉnh thì nó tạo ra gì ạ cái sự hồi phục nhanh hơn đấy thì các bạn bởi vì nó là những cổ phiếu được cái cổ phiếu này nó đang ở giai nó lên một đoạn rồi nó rút bỏ tạo ra giai đoạn hồi hồi đầu tiên thì cổ phiếu kia nó đang củng cố những cái cổ phiếu gọi là blue chip kia vốn hóa lớn kia như là Vietcombank thì nó cần thêm cái quá trình củng cố phía trên này và sau khi những cổ phiếu mà chúng ta gọi là Vietcombank nó lên đến đây nó nghỉ thì những cái cổ phiếu này bắt đầu dẫn dắt và đó là một cái chu kỳ tiếp theo đấy là những cái kịch bản có thể xảy ra nhưng bây giờ chúng ta phải đợi á bởi vì chúng ta đợi xem là rũ bỏ điều chỉnh hay sao như nào à, có nhiều bạn bảo là bây giờ thị trường điều chỉnh nó nguyên nhân nào thế theo các bạn nếu thị trường điều chỉnh nguyên nhân nào ạ có một cái rất buồn là, là hay ở chỗ là gì ạ mọi người luôn luôn đi tìm là thị trường điều chỉnh nó nguyên nhân ở đâu thực tế là gì ạ chả có nguyên nhân nào thị trường vẫn điều chỉnh bởi vì nó tuân theo quy luật cung cầu đúng không nếu mà nó đang tích lũy rất là đẹp thì có tin xấu nó cũng vẫn cứ tăng giống như là cổ phiếu KD đúng không tin xấu nó vẫn cứ tăng nhưng nếu mà nó đang phân phối hoặc nó đang yếu thì gì ạ tin tốt nó vẫn cứ giảm nên cái việc mà gì ạ báo chí thông tin bên ngoài nó là những cái để tạo ra gây nhiễu chúng ta thôi mà chúng ta không phân biệt nó thế nào là tốt thế nào là xấu thì đó là chúng ta đang mắc một cái lỗi à, có một cái lưu ý này trong xu hướng thị trường giảm thì tin xấu nếu mà tin xấu như là Mỹ tăng lãi suất mà nó bị bỏ qua tức là sau khi nó có thông tin đấy nó giảm hôm sau nó tăng mạnh lên thì cho chúng ta biết là thị trường chúng ta đang mạnh hơn cái thông tin như vậy và lúc này là cơ hội chúng ta nên lúc này khi mà cái thông tin của Mỹ sẵn diễn ra nó là cái thông tin theo Dũng là thông tin tốt tốt ở đây đó là gì ạ nó là thường thì nó rũ bỏ xong là nó sẽ kéo lên nên nó sẽ giúp cho phần lớn các tổ chức sẽ gì ạ bán ra à, các tổ chức sẽ gom được một lượng lớn cổ phiếu cái điều thứ hai nữa là các bạn thấy ở đây đó là gì ạ khi mà quá trình biến động giảm như vậy thì những cái cổ phiếu tiềm năng chất lượng nó sẽ là những cổ phiếu dẫn đầu siêu cổ phiếu lưu ý trong giai đoạn này nhớ này này đây là những bí mật không ai tiết lộ các bạn đâu những cái cổ phiếu mid cap là những cổ phiếu tăng mạnh chứ không phải là nhóm cổ phiếu blue chip lý do giai đoạn đầu của một chu kỳ tiền nó không nhiều nên việc mà dành tiền vào blue chip nó sẽ là một giai đoạn ở giữa hoặc là lúc mà nền kinh tế bắt đầu một chu kỳ tăng nên ở đây chúng ta nhớ là gì ạ việc mà đầu tư nó rất quan trọng là chúng ta cần phải nắm rõ chu kỳ thị trường còn uh, các bạn mua bán như nào không quan trọng quan trọng là gì ạ bạn có full margin hay là có mua cổ phiếu nào không quan trọng quan trọng là cuối năm tỷ lệ lãi được bao nhiêu phần trăm Đấy, 50 phần trăm hay 100 phần trăm Dũng tin chắc là năm nay là một năm tuyệt vời và việc mà gì ạ các bạn cứ theo dõi tất cả những cái video của Dũng những cái video mà Dũng thỉnh thoảng Dũng đưa ra không nhiều ở cổ phiếu thì thường nó là số 1 các bạn cứ theo dõi thường là số 1 và gì ạ à, thường thì cũng không ai chia sẻ cho các bạn một cách gì ạ à, chi tiết như này đâu ạ rất ít tại vì cái việc mà gì ạ public một cổ phiếu ra đưa ra những kịch bản cho các bạn thì thường là người ta sẽ không chia sẻ và thứ hai là gì ạ à, các bạn thấy rằng cái số lượng cổ phiếu Dũng chia sẻ rất là khan hiếm ít luôn ạ nhưng gần như là cái tỷ lệ thành công rất là cao nên cái việc mà gì ạ hãy theo dõi à, nắm giữ các cổ phiếu mà là chu kỳ tăng và bán những cổ phiếu mà chu kỳ giảm mà nó yếu hơn đấy là cách để chúng ta có được lợi nhuận cao hơn Uh, ok thì à, đây là toàn bộ cái video của ngày hôm nay thì video này Dũng muốn nhấn mạnh các bạn đó là gì ạ điều đầu tiên là chúng ta thấy là bước một là chúng ta thấy là nếu thị trường giảm á, thì đây là cơ hội chứ không phải là gì ạ à? là chúng ta quá lo lắng cơ hội nhưng cái vấn đề cơ hội đây không phải là cơ hội chúng ta cứ mua của nó rẻ chúng ta lựa chọn xem là giảm thì những cái cổ phiếu nào giữ được nhịp giảm những cổ phiếu nào đang chống thị trường giảm những cổ phiếu nào đang khỏe thị trường giảm những cổ phiếu nào đang có thể hiện dẫn dắt thị trường thì đấy là cơ hội chúng ta thứ hai là gì ạ à? những cái thông tin mà chúng ta đang thấy ngoài kia rất là nhiều những cái cổ phiếu mà chúng ta thấy là do được hưởng về lợi giá vàng được lợi về các yếu tố để tăng và chúng ta không có dòng tiền thì hãy quên nó đi bởi vì những cái yếu tố này là mang thiết là viển vông yếu tố cơ bản tốt mọi thứ tốt mà không có dòng tiền thì nó là viển vông và viển vông mà chúng ta lại mua vào vậy đều đầu tư đến ai mà nói bây giờ đầu tư một cổ phiếu các bạn thử xem là nếu mà đầu tư cổ phiếu SSI từ năm nay đến 2025 tháng ông ạ các bạn thử xem ạ nếu bây giờ nếu mà ai đó muốn cá hay là cổ phiếu mua cổ phiếu SI hay cổ phiếu HCM từ nay đến năm 2025 kiểu gì mỗi năm cũng được gì ạ đến năm 2025 nhé có thể là lúc nó tăng được bao nhiêu ạ phần trăm bán rồi thì kiểu kiểu gì trung bình mỗi năm nếu mà gọi là gửi tiết kiệm nó phải gấp đôi tức là khoảng độ 15 20% một năm tức là sau từ nay đến 2025 thì nó khoảng được được 60% thì nằm trong tầm tay đơn giản thôi ạ tức là chúng ta cần không biết gì chúng ta mua nắm giữ ở đấy nhưng đấy không phải là cách để chúng ta chơi bởi vì nó không mang độ an toàn thực tế là các bạn 60 phần trăm các bạn bán 70 phần trăm bán 80 phần trăm bán nhưng cổ phiếu giảm cuối cùng chúng ta lại mất hết cổ phiếu bởi vì chúng ta không biết khi nào bán ra nên học cách bán ra cổ phiếu học cách học cách mua vào học cách hiểu rõ chu kỳ thị trường học cách gì ạ biết rõ siêu cổ phiếu cổ phiếu là dẫn đầu đấy mới là thành công thì à, dù các bạn à, nghĩ nào không quan trọng quan trọng là cuối năm kiếm được bao nhiêu lợi nhuận các bạn nghĩ nào quan trọng là chúng ta cần phải bảo toàn vốn